ngoài sao bạn đúng không đúng không đúng không đúng không sao thứ nhất nè adobo đúng không đúng không shop à bao lên xíu adobo ừ. Wala na. Wala na. Yan pa sa likod ng cellphone mo niya.